Seke She make it I can ask squat little bit of rub Ok She make it Rap vẫn hay dù đang chơi chơi Mấy thằng rap chán cứ đã mời mời rapper kỹ thuật mình không thể với tới Viết tạm vài câu cho bọn nhỏ phải chờ đợi Một cái thử thách chúng thằng giống hệt nhau Rapper copy thay vì muốn mệt đầu Không phải mang thai những ý tưởng mình bầu bí Rapper đen trắng thì âm nhạc phải màu gì đọc như thế này thì sao mày đứng nổi đây mày phải khiếp sợ khi ngôn từ ta nổi dậy mấy thằng trẻ con dù cố hip hop trên trong mày có vẻ non dù mắc hay che không cần phải thay thế ta như thanh sóng một tay tao bẻ gọn chế độ tạm xa tao trở nên tàn ác khi tao càng lắp thì sự nghiệp mày càng nát mấy thằng nhọc ác khi hip hop ở trên môn mới tập làm hôm qua hôm nay ở trên rồi tao cho mày đẩy ưu ừ thì bản chất bạn có nói gì thì cũng ok bạn nhất dù xây ra nhanh nhanh đi mô thì bạn cất nói bạn rap chán bạn tự ai thì bạn giận rồi bạn rập chặt, bạn tự ai thì bạn giận. Boom, yeah, see you again. Rap vẫn hay dù đã chơi chơi Mấy thằng rap tráng kiểu đang mơ mời Rap kỹ thuật mấy câu đến với tới viết tạm vài câu cho mọi người khi chờ đợi Một cái thử thách chúng ta giống hết nhau Rapper copy thay vì muốn mệt đầu Không phải mang thai như tưởng mấy bầu đi Rapper đen trắng thì âm nhạc phải màu gì Đem sách vở ra tớ cho mày dự thấy Tớ viết nhạc trên giấy mấy viết trên dự tĩnh Hip hop drama mấy hit như máy thúy Một miệng mày bao hoa dạo này thì ai quý Điều duy cũng dịch thể hiện trong bài nhạc Rap như đánh cần tầm tầm không phải rap Đừng ra về thân khi không có một hạ cân tổ ra ăn giờ thì dòng mày tao chậm chân rap dòng ngân hàng anh em tao đại diện mày đừng có sủa ngu không cẩn thận hại miệng rap là bể vô thị phi tài tiếng mấy cái phim bẩn anh em tao đại tiện vậy nên đừng nhắc phim tao trên trang bọn tao giỏi nhất rap là ngân hàng đừng cố mở đít cho bọn mày thêm sang vì tao duy nhất phải vào bên hàng Shake it. Vậy nên đừng nhắc bên tôi trên trang Bọn tôi giỏi nhất Rapper ngân hàng Đừng có vợ tít trong mồm máy thêm sang Việt Nam duy nhất Fan đầu bên hàng Fan đầu bên hàng Fan Yeah Xây học vẫn hay dù là trên chơi Mấy thằng rap chán kiểu đang mời mời Rapper kỹ thuật hay không thì với tớ viết tạm vài câu cho mọi người phải chờ đợi Một cái thử thách chúng ta giống hệt nhau Rapper copy tên vì muốn mệt đầu Không phải mang thai những ý tưởng mày bầu vì rapper đen trắng thì âm nhạc phải màu gì uh. see me it. Yeah.